chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy cường linh thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến ờ, quý các bạn máy đầm cốc Niki NK77 máy uh, thay thế cho các loại máy móc nhật được chất lượng cao cho hãng Niki sản xuất NK77 thì đây là tổng quan chi tiết của máy máy mặt máy ở đây Niki NK77 máy thì ờ, có cân nặng 68 kg động cơ 3 kW đây với các bạn có thể ờ, nhìn bên này nhìn bảng thông số của máy ở bên này đây mã máy ờ, NK77 đây cân nặng 68 kg công suất 3 kW và sản xuất năm 2019 đấy lực đầm của nó là 13 kN đấy đây là máy này máy thì ờ, sử dụng động cơ Honda đây máy ờ, sử dụng động cơ Honda Thái Lan GXR 120 động cơ Honda Thái Lan rất là chất lượng đây ờ, chúng ta sẽ soi qua chi tiết từng máy này từ trên xuống thì đây là cái cái da của nó này cái tay ga của nó cái bên này là cái ờ, bình xăng bình xăng của nó thì được 2,8 ờ, lít bình xăng 2,8 lít ở đây đấy không đế rất là êm ở đây là cái ờ, bộ lọc gió cho máy đấy, xuống dưới này là sẽ là cái phần dây ga cũng như là cái ờ, xăng thì nó bình xăng chế nó nằm ở bên này Đấy, đây là bộ phận lọc ờ, gió máy nhìn rất là chắc chắn màu sắc Đấy, các chi tiết hoa tuyển rất là tốt ở ừ, đây là cái phần ủng của máy này máy có ủng có cam ủng nó cũng rất ờ, là chất lượng như thế này phần mặt ờ, nạ của nó Niki DK77 Đấy. máy ờ, có trọng lượng 68 ờ, cân và dưới đây là cái phần chân đế của nó rất là đẹp đẹp nhất vẫn là cái động cơ của nó Honda R120 động cơ Honda Thái Lan máy thì được bảo hành cho quý vị và các bạn 12 tháng Đấy, ờ, các bạn khi ờ, mua máy đồng cốc bảo hành 12 tháng các các phụ kiện thay thế đầy đủ cho quý vị và các bạn đây là công tắc đóng mở của máy nằm ở đây thì cũng giống như các máy đầm khác thôi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 quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất cảm ơn ờ, quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm ờ, đăng ký kênh của chúng tôi để xem các video mới nhất xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn